lúc đó em tuổi bao nhiêu Em chỉ nhớ mẹ khuyên em chưa đủ tuổi để hiểu bao điều Em chỉ nhớ những lần cãi vã, nhớ những lần sâu sát Nhớ lúc mình trong tủ quần áo khi nghe những tiếng vỡ của tôi bác Và đó là điều duy nhất em nhớ về ba Chỉ là bóng lưng quay đi và không bao giờ quay trở về nhà Mẹ của em đã thề là không tha thứ đâu hắn còn bê tha 2017 Em nhận thấy được sự chú ý của bọn con trai khi em cười khẩy Cũng là khi mà những chiếc váy trắng Thay vào này là váy ngắn Cuộc đời chỉ sống một lần Là lý do mà em hay lấy trắng And so good Em cứ cười đi em Vì cuộc đời là một sân khấu Chúng ta đều muốn là sẽ có người đi xem Người đời quen chỉ ngón Nhưng nhớ nhìn một cách ví phong Võ chúng ta là một vũ trụ chưa đầy những cơn giông tí không Vậy thì đi đi em Về nơi em cũng về đi em um, Sẽ lại đi vắng tôi Đi về đi em Yaskarlar yanmak Đi về đi em Sen arastan invoice Ve đi em Yaskarlar yanmak Ve đi em sẽ hep bir veren polis Đi về đi em Yaskarlar yanmak Ve đi em Sen arastan invoice Ve đi em Mặc kệ bao lời khuyên em làm những gì mình thích mà thôi cũng là lúc em mút và chích những chiếc kim tắc và mỗi khi lăn ranh duy nhất mà em bật ra là khi em mắt và mũi đôi khi khoái cảm là một con quỷ mà không có cách nào đuổi những buổi tiệc ở quan nó bơi đến khi nó buồn em không còn vơi vì trò chơi này không còn vui nếu như bọn chúng không còn đồ chơi tại bạn hương là em biết rõ đây con người mà mình đã thành như là một trò đùa em song song gái của mình là một mã vật em còn nhớ không em khi tương lai còn một món trong game Cô gái như lực ngày đó khi nào mà em đã để quên ở trong game Trong phút chốc em dừng và nghĩ về con đường mà em đã đi Em chỉ cần ai đó chỉ cho em biết một lần tình yêu là gì Trong một lúc tuyệt vọng Em chỉ muốn nói sao phải đừng quên ngay bước một bản nhạc buồn nằm vào bồn tắm Và gắt một lần trên tay em biết là thực tự xác Nhưng mà không có ai để em gửi tới Cô đơn và trong vắng Như là cách em bước qua đời Vậy thì đi đi